và anh à, Phương dùng video mình bây giờ mình sẽ bóc cái, hộp này ra nha mọi người nhé cái hộp này là mình nhận là nó bị rách một miếng như thế này mình... đây là một chiếc khăn là hình như nó tượng vàng ở trong hay sao nó xé ra làm gì nè cái này là cho người xé chứ mà mình nhận là bị rách như thế này rồi thì à, đây là cái à, địa chỉ của anh Phương Hương dừng gửi cho mình nha mọi người mình phải che bớt cái số điện thoại mà ông à, anh à, Phương Hùng Trường này cả mọi người về gọi vào anh ấy thì uh, làm phiền anh ấy mất công làm phiền anh ấy nha mọi người nhé Phương Hùng Trường à, đây mình không có lạnh để mà đi in cái hộp như thế này đâu đây nha mọi người ok thì bây giờ mình sẽ mở hộp một chiếc hộp cái món quà này món quà này thì chiếc khăn thôi chỉ là chiếc khăn thôi nhưng mà rất ý nghĩa mình rất là thích ok thì ở trong này à, thì à, phương hồ dừng luôn mình không cái này là mình không có làm à, làm dối đâu mọi người nhá ok thì bây giờ mình đấy là chiếc khăn của anh phương hồ dừng cảm ơn à, cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua chúc bạn và gia đình sức khỏe dồi dào và hạnh phúc và sau đây là chữ ký của anh phương hồ dừng đây cái này chữ ký này thì không có thể nhái được đâu nha mọi người nhá và mình cũng xin nói thật à, là cái căn này là hình như là cái khăn này anh à, Phương Hồ Dường thường à, quay video á, rồi mang này cái này ông anh anh Phương Hồ Dường bán cái khăn này này, này. nhưng mà cái này là món quà đấy nha mọi người nhé có chữ ký của anh Phương Hồ Dường luôn tuyệt vời nói chung là cái này rất là tuyệt vời mình rất là thích thì ở đây chẳng có gì hết nữa chỉ có một à, cái khăn và một uh, chữ ký của anh Phương Hồ Dường thôi nên là nói chung là món quà đó là ý nghĩa mình rất là thích nhé thì mình uh, video này mình uh, cũng cảm ơn anh uh, Phương Hồ Dường gửi quà cho mình nhé thế thì uh, bây giờ mình sẽ thử quàng cái khăn vào người xem có phương giống anh Phương Hồ Dường không nhá ok cái này thì mình sẽ giữ mãi à, để làm kỷ niệm thôi tại mình rất là thích anh à, phương hồi diệu mọi người không tin á, thì mọi người à, có thể xem chữ ký của anh phương hồi diệu này đấy chữ ký của anh phương hồng dương cái này này chữ ký thì không có giả được đâu nha mọi người nhá chữ viết không phải không thể giả được đâu nha mọi người có nguyên cả hộp đấy luôn rất là đẹp chứ mình cũng không có lạnh để mà đi làm như thế này để mà in ra như thế này có nhiều video có nhiều người đó, giả làm nhưng mà cái này là sự thật nhưng mà ok bây giờ mình sẽ quàng à, xem có giống anh phương ngồi giường à, cái khăn này là anh phương ngồi giường thường à, hay mang để quay video này cho mọi người nhá ok thì đây là món quà này cũng rất là ý nghĩa mình rất là cảm ơn anh Phương Dũng bây giờ mình sẽ thử đeo cái món um, quà này lên đeo cái khăn lên này tươi mọi người thì uh, đây là món quà mà anh rất là thân thiện cái khăn này thì uh, anh uh, Phương Dũng dường dần mang để quay video đấy đấy mọi người uh, xem uh, thấy có đẹp không quá tuyệt vời luôn đấy anh nó giống anh Phương Dũng nhỏ anh tuyệt vời ok thì à, qua video clip này thì tạm thời là tất cả mọi người đã xem clip này mọi người nếu mà thấy hay thì mình like và đăng ký kênh nha mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để à, xem thăm video tiếp theo của mình ok thì à, bye bye tất cả mọi người bye bye tất cả mọi người cảm ơn tất cả mọi người xem mình ha